Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video đi sinh tồn ngoài đồng à, những video trước thì mình đã làm rất là nhiều video núi sinh tồn và hôm nay mình sẽ đi ra ngoài đồng sinh tồn để xem có cái gì thú vị không nha mọi người thì trước tiên để để sinh tồn mình sẽ làm một cái túp liều để trú mưa thường thường ở đây thì chiều trời mưa rất là lớn luôn bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm điều chài nha rồi test xong cái chài rồi bây giờ mình sẽ đi bắt cháu cháu để nướng thịt ăn nha mọi người đấy rồi mình làm xong cái liều nha các bạn mình sẽ sửa một xíu cho nó tốt vì chiều nay mưa rất là lớn dặn vô thôi mình ờ, đi bắt châu chấu nha các bạn ở ngoài đồng rất nhiều châu chấu. luôn ở thành phố thì chắc mấy bạn không biết con này là con gì rồi con này là con châu chấu anh em bây giờ mình đã bắt được ờ, nhiều cầu cào nha đây bây giờ mình sẽ đi nướng mình sẽ lên chài của mình nướng nha bây giờ mình sẽ chiên con cào cào này nha các bạn đây các bạn xem cào cào đây mình sẽ dùng chiên cái này để xe thử mình ăn cào cào nó có ngon không con này thì rất là nhanh chín này. bây giờ mình sẽ đổ dầu nhé các bạn rồi con này rất là nhiều vuông nha các bạn nào ăn vuông bù chích mình sẽ chiên khô nó nha cái này là chiên khi nào mà nó vàng hết thì mới là mới chín còn không ăn sống nha các bạn rồi sắp chín rồi nha các bạn lần đầu tiên mình ăn con cào cào nha ăn thử ờ, nó có vị như thế nào có ngon không mình đã chiên xong rồi nha các bạn bây giờ mình sẽ ăn thử nha hồi còn nhỏ thì mình cũng đã từng ăn rồi nhưng mà lớn mình không dám ăn tại vì ờ, trong con cho cháu thì trong bụng nó có vuông nha các bạn bạn nào không ăn thì không nên thử nha trong bụng nó có vuông bây giờ mình sẽ th ăn thử một con nha mùi giống mùi con tôm giòn giòn nha cũng ngon đấy các bạn xem này mình bắt uh, ờ, trong ngày hôm nay à. để xem trong bụng có vuông không nếu mà bạn nào muốn thưởng thức con châu chấu có ngon không thì cứ đi ra đồng rồi, rồi nếu mà bạn nào hỏi con châu chấu có ăn được không thì mình xin nói là ăn được nha các bạn cứ bác ăn thử đi ở vùng quê thì nếu mà bạn đang xem video thì chắc các bạn biết con này ăn được còn nếu mà bạn nào ở thành phố thì cứ ra đồng bác là sẽ có rồi ừ. có một ít hết mắt ngon quá bạn ơi Uh, xin chào anh em uh, Bây giờ mình xin uh, kết thúc video tại đây để mà sửa lại cái liều chài của mình Tại vì chiều nay mưa rất là lớn Tối nay mình sẽ ngủ ở đây để làm một clip um, Cho nên mình cần phải sửa chỉnh chu lại chỗ ngủ và để cho trú mưa Nếu các bạn thấy video hay thì chia sẻ và comment video của mình nha Cảm ơn các bạn đã xem Hy vọng các bạn ờ, sẽ theo dõi mình để tối nay mình tiếp tục làm video nha các bạn tạm biệt nha